Kính chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu 35 Paloma đen của bếp 330 R, Mã số của bếp là 9056 43 để không có che cái màn hình chấm gì được hết nè nè nè vô không nhìn gì tên vậy đang lấy kim đây rồi chưa ăn ra ngoài đó đi rồi lát con ra hỏi lên kìa xong rồi dặn đây là ngoại thất bên ngoài có biết nói lớn rõ ra những khoảng trống bên này là bên shop bao lưới hết chống trường hợp chuột vô cắn tâm hao dây điện giờ tôi sẽ test những chức năng bếp cho các bạn xem chức năng đầu tiên là khóa ga khi gió lỗi tắt lửa quay trúng nè để đất tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện khóa ra cái gió thổi tắt lửa từ 5 đến 7 giây bếp sẽ khóa ra và kèm theo tiếng bếp có bếp thì đóng gà le đây biết khóa ga công tắc vẫn còn mở bếp thì có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn chức năng thứ hai tôi sẽ à, ép là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ lấy hai tấm sắt này thay thế cho hai cái đáy nồi thì xài nó nồi để dày ha thì nó mới phá ra được nhiệt độ đó từ hai trăm rưỡi đến 300 thì bếp nó phải phá còn các bạn mà sử nồi mỏng thì các bạn nhiệt độ nó không đạt tới thì các bạn thử cái buổi con phá bếp tiết kiệm ra thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu Đây nhiệt độ anh bếp của bên trái của tôi là hai trăm 250 đây. Và bếp bên phải cũng vậy. bếp bên trái nó khóa ra nhiệt độ nó là 260 bếp này có cảm biến an toàn đây bếp phải tôi cũng khóa ra luôn độ của nó là 260 đây bếp này an toàn có cảm biến phá ga khi gió thổi tắt lửa có một số nơi họ bán họ giới thiệu đây là phá ga khi nước chống trào mình sử cái cảm biến này nè phá ga khi nước trào đó là nó, nó cao hơn mặt bếp 2 cm à. có trào ra cũng trào bên ngoài thôi quảng cáo vậy là không đúng xem để ra điện giật nó hao pin không miếng ra Việt Nam để khắc phục về pin thì lên à, shop chúng tôi tại vì á mình bật một bếp lên thì ba bếp nữa đều đó nó sẽ đánh lửa hết đó. để tránh trường hợp còn ga bên trong nên nó hao pin hơn bếp ga Việt Nam rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu như bếp có lỗi đặc biệt dòng bếp ga của shop gã không khuyến mãi phân bón có chế độ gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa khi hãm lửa nhiệt độ xuống những nơi bán khác không có chức năng gan chiên này rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa trên khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý bạn muốn để khắc phục về bên thì bên con ó con thỏ dùng được 15 ngày pin Panasonic Toshiba dùng được 30 ngày thôi shop tặng kèm pin sử dụng được 3 tháng mỗi lần sạc độ bền của nó từ 2 năm đến 3 năm giúp khách không tốn chi phí mua pin nữa đây đây là đường bên sạc của anh sếp đó bạn mua về đi kim nè sẽ có cái lỗ nào quay kim vô cực dương quay ngoài cực âm để trong nếu mà hết pin các bạn nghe cái nhịp đánh lửa đó đó nhịp đánh lửa mà nghe gì là pin còn nhiều ha cũng có cái cục dây sạc pin nó thì dài 3 mét đây là có cái ờ, đầu nối cắm sạc pin đó đây bạn lên vô bạn vừa xài vừa sạc vẫn được ha mỗi lần sạc 18 tiếng lúc mà mình sạc vô thì nó màu đỏ mà chừng nào bên đầy nó chuyển ra màu xanh chiếc này thì không có chế độ hẹn giờ shop có có kèm bán hay có được cục hẹn giờ từ 1 đến 60 phút đó các bạn quay lại cái game đây đó này cái cọc bên ngoài từ 1 đến 60 phút các bạn mà có xem trên youtube hay trên tv á có thể đọc và đồng mót để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video thử biết tiếp theo là địa của chúng tôi các bạn kích vào nút đăng ký subscribe bên dưới á, video để đón thêm những video thử biết vào ngày mai và đừng bên chia sẻ các bạn cùng xem live stream của biết của tôi đây kết thúc cảm ơn các bạn